trong một cái thùng bên ngoài ở trong nó thêm một cái thùng nữa rất là chắc chắn luôn nó tới hai thùng gấp đôi thì ở phải có thùng sót luôn rồi chưa đặt cái nước sót để tránh cái hoa đặc ấy. một cái hộp chứa nước à, một cái linh kiện thì trong này nó sẽ có bao gồm là gì cái miếng ờ, inox block thế này để mình đặt lên ở trên ờ, trên máy mục đích của cái này là để dùng cho ấm ly cái ly mà nóng trời lạnh á để uống cà phê nó không ngon thì để trên này nhiệt ở dưới tỏi lên làm nóng thì cái ly của mình nó sẽ nóng hơn uống ly cà phê nó sẽ ngon rồi bên trong thì có một cái muỗng để mình dùng Ừ, bột cà phê mình sẽ cho vào cái thứ hai là cái vòi vòi đây là là để dùng để đánh cappuccino thì nó sẽ gắn vào đây dạ vòi này là mình cho vào sữa xong trong này nó sẽ có mình chị nó sẽ có ron kèm theo này cái này là mình lưu cấp đấy để khi mà uh, gặp vấn đề về ron thì mình có ron để thay một cái cây chổi peso để mình vệ sinh cái hạt hạt cà phê đây, vệ sinh hạt hạt cà phê cái hạt hạt cà phê này rất hay là nó sẽ trong này mình nhìn thấy được cái hạt cà phê bên trong đấy là cái máy